Ai <laughs> Phê thật đấy Đây chạy thử nhé Chạy vào xe bình thường thông số nhảy luôn anh ạ Đó, Anh quay thẳng vào đây nào đủ hết luôn à. ngon luôn rồi anh ạ cái đủ số luôn cực kỳ thì nó ok luôn vòng tua tương đối là chuẩn luôn anh ạ vòng tua nghìn ba theo cảm xúc cái này nó khác biệt với cái Trung Quốc ấy là Trung Quốc khi mà mình mình đạp ga này đèn nó không nó không tự lên nhưng con này khi mà đạp cho ca để nó đi anh em đừng thoáng nhá làm như nào ấy <laughs> phê thật đấy đấy không chê được tiếng kêu đấy hết rồi này mới chạy eco luôn chứ Có thử với sport đâu? Đường này không chạy sport Đường à? này nguy hiểm Mới eco mà như thế Sport thì luôn quăng đít luôn Thật sự là phê mà Thật sự Mình sẽ đi vòng ra cái chỗ vòng cua kia mình quay lại thử mấy cái barrel seat luôn à y a h ị h ị h ị xem là vòng tua bao nhiêu thì nó sẽ lên nếu như một ui nếu con này mà chạy mà cao tốc ấy thì đúng là không có từ gì xấu quá tại vì đường này không phải chỗ này nó nó, nó đông chiều nó đông và nó mình cũng không thể chạy được thử hết được ba nghìn anh ạ Ô tô lên ba nghìn Đấy Ui giời, ui giời Ê, thật sự cái lúc mà mình tăng tốc ấy ừ. tiếng bô bắt đầu nó hú lên và cái đèn nó chạy lên từ gì để tả cảm xúc bây giờ kiểu xe đua mà em đang <laughs> vâng, em nó sản xuất bê với sản xuất cho xe đua mà và xe thể thao thì anh về chạy cái chỗ từ trên cao ấy ừ. đi cầu Vĩnh Tuy ấy yên tâm đi